đặc biệt là bếp nướng của nó là không có sơn không có sơn nhiều tiếp theo thì tôi sẽ đóng nắp lại và test những tính năng của bếp để các bạn xem này thì phía dưới và đằng sau đã được tôi bọc lưới lại cẩn thận để đề phòng trường hợp chuột nó chạy vào nó cắn phá dây điện bây giờ tôi sẽ gửi cho các bạn xem chức năng an toàn đầu tiên của bếp là cái tính năng khóa ga khi ờ, gió thổi làm tắt lửa tôi sẽ bật hết cả ba bếp lên nướng của bếp có mâm nướng và bị nướng được làm từ nóc đây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 bên trái của tôi là cũng vậy 340 đến 60 độ C rồi đây, bên, bên phải của tôi đã khóa ga trước nè kèm thêm trắng bưu len dù công tắc nó đang mở đây bên phải của tôi cũng buồn với khóa ga luôn dù công tắc nó đang mở rồi.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 ngoài ra thì cái này hơn khuyến mãi cũng có bán ờ, một cái loại van gan 50 lớp như thế này tại vì có một số khách hàng khi mà sử dụng bếp ga nội địa nhật á họ gặp vấn đề khi mà chúng ta sử dụng bếp còn lửa nó bị đỏ đang xanh mà nó bị đỏ ở ngọn cái đó có thể là vì nhiều lý do hai lý do chính thường gặp nhất á, một là cái bình ga chúng ta đang sử dụng nó sắp hết ga nó cho cái lượng ga yếu hai là cái van ga chúng ta đang sử dụng nè nó không có được uh, hợp với bếp và nó không cho cái lượng chích lưu ga ổn định thì nếu mà các bạn kiểm tra bình ga á,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 ngoài ra nó đều có xuất xứ ở Việt Nam hết như cái này đều xuất xứ ở khu công nghiệp Tân Bình quận Tân Phú thành phố Hồ Chí Minh Việt Nam đây bên phải của tôi đã khóa ga nè thực hiện chức năng hẹn giờ của thiết bị thành công dù công tắc vẫn đang mở rẻ hơn khuyến mãi thì cũng có bên ngoài chúng ta có lại pin sạc thì cũng có lại uh, các loại pin zin theo bếp từ bên Nhật về đây là pin nội địa Nhật một cặp như thế này các bạn sử dụng với bếp này được khoảng từ 4 cho đến 5 tháng giá là 50.000 một cặp các bạn cũng có thể mua về để sử dụng kèm với những thiết bị khác